phàm sự việc gì cũng có hai mặt quả phúc chưa bao giờ tách rời nhau nếu ta học cách thay đổi góc độ nhìn một khung cảnh rộng lớn tươi sáng sẽ đột nhiên mở ra Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói Bất luận bạn gặp ai, người đó đều là người cần xuất hiện trong cuộc đời của bạn Tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên, người đó sẽ dạy cho bạn một thứ gì đó Trên thực tế, dù là một người hay một sự kiện miễn là xuất hiện trong cuộc đời chúng ta thì đều có nguyên nhân dù những điều đó có mang đến phiền não gì đi nữa thì ta cũng nên chấp nhận nó thay vì canh cánh trong lòng Phạm sự việc gì cũng có hai mặt, quả phúc chưa bao giờ tách rời nhau Nếu ta học cách thay đổi góc độ nhìn, một khung cảnh rộng lớn, tươi sáng sẽ đột nhiên mở ra Chính là trái tim hạn hẹp khiến bản thân có cảm giác bất lực rằng số phận phải như thế Điều có thể khiến ta hạnh phúc chính là trí huệ trong cách đối nhân xử thế. Thay đổi góc nhìn và kết cục sẽ đảo ngược. Có thiên nhân từng nói, hoành kháng thành lĩnh trắc thành phong, diễn cần cao đê các bất đồng, nhìn ngang là dãy núi, nhìn nghiêng là đỉnh núi. Xa gần cao thấp không giống nhau. Có một bà cụ có hai cô con gái, con gái lớn lấy chồng bán ủng đi mưa, con gái út lấy chồng bán nón rơm Trời mưa, bà cụ đến nhà cô con gái nhỏ Thấy mũ rơm đầy nhà không ai hỏi mua Bà buồn lắm Khi trời quang, bà đến nhà cô con gái lớn Và rất lo lắng khi thấy cả ngày không bán được một đôi ủng đi mưa Một người hàng xóm nói nói với bà Bà à, trời mưa thì bà hãy đến nhà con gái lớn Trời nắng thì đến nhà con gái út Như thế đảm bảo sẽ có niềm vui bất ngờ quả nhiên đúng như vậy ngày mưa nhà cô lớn bán ủng đi mưa rất đắt hàng còn ngày nắng nhà cô út bán sạch nón rơm hôm nào đi về nhà bà cụ cũng mỉm cười vì biết hai cô con gái của mình đã cưới được đúng người chúng ta thường mắc phải sai lầm chỉ biết nhìn vào những điểm không may một số người gọi nó là định luật Murphy nếu bạn luôn nghĩ về những chỗ không tốt thì tâm trạng của bạn sẽ tồi tệ hơn và những điều tồi tệ có thể sẽ lần lượt xảy ra. Ví dụ, khi bạn mở cửa, bạn hy vọng ngay lập tức tìm được đúng chìa khóa, nhưng bạn thử lần lượt tất cả các chìa khóa và phát hiện ra rằng chìa khóa cuối cùng mới là chiếc chìa khóa đúng. Bạn sẽ rất khó chịu vì mất thời gian và mất lỗi lặp đi lặp lại. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, bạn sẽ hiểu rằng khi bỏ nỗ lực ra bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, thực sự may mắn khi bạn chưa bị khóa trái cửa và phải đứng ở ngoài. Vấn đề bạn gặp phải không phải là khó khăn trước mắt mà là trái tim và đôi mắt của bạn. Một số việc vốn đã định ra thế, bạn không thể thay đổi chúng, nhưng bạn có thể nhìn nhận chúng dưới nhiều góc độ khác nhau và luôn có một khía cạnh đáng để bạn trân trọng thay đổi góc độ và nỗ lực thì sự tình sẽ thuận lợi. Khi bạn cảm thấy mình đang rất nỗ lực nhưng sự việc lại không được suôn sẻ, bạn sẽ trở nên buồn bực bất an. Nhưng bạn vốn không bao giờ nghĩ được rằng có ai đó còn trong tình trạng tệ hơn mình. Có một cậu bé sinh ra đã không có bàn tay. Trong khi các bạn cùng lứa vui vẻ đọc sách, nhưng cậu chỉ biết ngồi một góc trong lớp, không biết phải làm thế nào. Tất nhiên, điểm của cậu luôn đứng cuối cùng trong lớp Một hôm, thầy giáo chủ nhiệm cho các học sinh hát và yêu cầu các em tới đoạn nào thấy xúc động thì vỗ tay Cậu bé buồn bã vì không có tay để vỗ Một lúc sau, thầy giáo lại yêu mọi người dậm chân Đột nhiên, tất cả học sinh trong lớp đều phá lên cười Vì dáng vẻ của thầy quá buồn cười khi dậm chân trong bên thì cao bên thì thấp tiếng hát ngừng lại và thầy kéo ống quần của mình để lộ một chiếc chân giả thầy không có chân phải thầy giáo chủ nhiệm nói cũng may là thầy có hai tay và một cái chân trái dù không được đặc biệt tốt cho lắm cô bé chợt nhận ra điều gì đó liền đưa tay ra thử cách buộc cây bút vào cánh tay nghiêm túc chăm chú viết tên mình nhiều khi chúng ta cũng giống như cậu bé không có bàn tay này nếu làm theo những phương pháp thông thường thì không bao giờ thành công, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách tiếp cận khác, biến điều tồi tệ trở nên thần kỳ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người nổi tiếng đã đi qua biết bao đường vòng, rồi quay lại và đi một con đường khác mới có thể đạt được thành công. Ví dụ, Tô Đông Pha không được thỏa chí nơi quan trường, nhưng sau khi bị giáng chức, ông lại tìm thấy niềm vui trong khổ cực Ông đã viết rất nhiều án gian chương và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Ở đời không có nghịch cảnh và thuận cảnh, chỉ là chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ khác nhau nên thường ngại khó, thường do dự không tiến về phía trước. Đổi góc độ đối đãi người sẽ có nhiều quý nhân. Có một thương nhân ở gian sông và nhìn thấy một bà già đang ở trong tình trạng bối rối như bị mắc kẹt anh bước đến hỏi thăm thì mới biết nhà bà cụ ở bờ đối diện, nước sông dâng cao nên không biết phải làm sao. Người thương nhân dùng ngựa đưa bà cụ qua sông. Thật bất ngờ, bà cụ thậm chí còn không nói cảm ơn. Anh vô cùng ngạc nhiên, rồi nghĩ lại thấy bà cụ này thật tội nghiệp, có lẽ vì tự ti nên bà không biết nên cảm ơn như thế nào. Doanh nhân tìm nhiều lý do để giải thích cho hành xử của bà cụ và tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn. Nhưng từ ngày hôm đó, công việc kinh doanh của người doanh nhân này đặc biệt tốt. Người mua đều nói, vì anh là người tử tế nên tất cả chúng tôi đều tin tưởng anh. Thì ra bà cụ không hề quên ơn mà bà còn nói với mọi người rằng có một doanh nhân tốt bụng đã đến nơi đây. Đúng là lòng tốt sẽ được đền đáp một cách xứng đáng thông qua các phương thức khác nhau. Đừng lo lắng, hãy chờ đợi, có thể là một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ tới. Trong Thái Câm Đàm có câu Cẩn thận thủ đức là cẩn thận từ những việc cực nhỏ Gia ân giúp người cần phải giúp những người không báo đáp lại Nếu muốn xây dựng phẩm đức của mình thì phải bắt đầu từ việc nhỏ Nếu muốn giúp đỡ người khác, hãy giúp những người không thể báo đáp lại nếu ta không quan tâm đến việc người khác có báo đáp lại mình hay không Thì ta bỏ ra một đồng thì nhận lại được hồi báo vô vàng quý giá như vàng bởi sự thiện lương còn quý hơn vàng Xung quanh chúng ta thường có những người than phiền rằng đời này họ chưa từng gặp được quý nhân nào Thực ra không phải như vậy bởi vì họ không sẵn lòng giúp đỡ người khác không chủ động nhiệt tình với người khác khiến họ không có mối quan hệ và bị xem thường như câu nói Thời cơ, số mệnh, vận may đều không phải là thứ ta có thể làm chủ được Đừng than phiền về số phận, mọi thứ trong cuộc đời đều có thể thay đổi Chẳng qua là trước khi may mắn đến, ta cần phải trải qua bao lần không may Khi giàu sang đến rồi cũng bị người ta ghen ghét, chèn ép, còn có người kéo bạn xuống dũng lầy sau khi đau khổ tột cùng sẽ vui mừng tới phát khóc có một câu ngạn ngữ rằng Người cất cao tiếng hát vui vẻ sẽ xua tan được tai họa và bất hạnh Vì vậy, khi cuộc sống gặp khó khăn, bạn hãy cứ mỉm cười Nụ cười chính là món quà thiên thượng đã ban tặng cho chúng ta Hoàn cảnh do tâm sinh, dần mệnh do bản thân tạo ra Nếu hiện tại đang vất vả thì ta hãy hướng tới ngày mai Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Cuộc đời ngắn lắm, đừng đợi đến lúc già rồi mới biết đâu là hạnh phúc Trong cuộc sống, có bao nhiêu người đang vì công danh lợi lộc và những vật ngoài thân mà ngày đêm bận rộn hối hả Vì yêu hận tình cừu mà tra tấn bản thân Nữ nhà văn người Tân Cương, bà Tất Thục Mẫn từng viết một câu chuyện như vậy trong một cuốn sách của mình một tờ báo phương Tây nọ đã tiến hành trưng cầu trên tờ báo với tiêu đề ai là người hạnh phúc nhất thế giới ngay sau đó, hàng nghìn bức thư được gửi đến và tờ báo đã tổ chức một hội đồng tuyển chọn để chọn ra bốn người có số phiếu cao nhất theo số phiếu bầu. Vị trí thứ nhất, người mẹ vừa tắm xong cho con, ôm ấp đứa trẻ vào lòng và mỉm cười. Vị trí thứ hai, bác sĩ phẫu thuật thành công cho bệnh nhân, theo dõi bệnh nhân hồi phục sau khi xuất viện. Vị trí thứ ba, một đứa trẻ đã xây lâu đài cát trên bãi biển, mỉm cười với thành quả lao động của mình. Vị trí thứ tư, nhà văn đã viết xong đoạn kết của cuốn tiểu thuyết khép lại bản thảo. Nhà văn tất thục mẫn sau khi nhìn thấy những câu trả lời ấm áp này, trong lòng tràn đầy bi thương. Những ngày qua, bốn loại hạnh phúc này thực sự bà đều đã từng trải qua. Bà là một người mẹ đã từng tắm cho con mình và ôm con vào lòng. Bà từng là một bác sĩ, không ít lần chữa khỏi cho bệnh nhân và nhìn họ ra diện. Bà từng đào hố trên đống cát ở công trường và chơi đùa. Bà cũng đã xuất bản nhiều tác phẩm. Sở dĩ cảm thấy buồn là vì tôi đang ở trong hạnh phúc, nhưng tôi không thể cảm nhận được hạnh phúc, tôi không tìm thấy hạnh phúc và không biết trân trọng hạnh phúc. Đoạn cảm ngộ sâu sắc này của Tất Thục Mẫn đã mang đến cho độc giả những gợi ý cũng khiến cho nhiều người đang ở trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc chợt bừng tỉnh ngộ. Trong cuộc sống, có bao nhiêu người đang vì công danh lợi lộc và những vật ngoài thân mà ngày đêm bận rộn hối hả, vì yêu hận tình cừu mà tra tấn bản thân. Những người như vậy thường đợi đến khi tuổi thọ không còn mới thấy mình đã mù quáng và lãng phí quá nhiều thời gian cho những điều không cần thiết. Thực ra, cuộc đời ngắn lắm, đừng đợi đến lúc già mới biết đâu là hạnh phúc. Làm những gì bạn muốn, đó là hạnh phúc. Theo nhịp sống không ngừng tăng tốc, rất nhiều người mỗi ngày luôn chìm đắm trong những lo toan, sợ mình không thể bắt kịp bước chân của những người khác, sợ mình trở thành dị loại giữa đám đông. Nhưng thật tình họ không biết rằng ai cũng có cách sống riêng của mình đôi khi để ý quá nhiều đến ánh mắt của người khác cũng là một loại gánh nặng nếu như bạn không chịu bỏ đi gánh nặng trong lòng khổ cực sầu phiền sẽ thời khắc dây quanh bạn hạnh phúc thực sự thường không nằm ở việc bạn đạt được bao nhiêu thành công hay có bao nhiêu người thích bạn mà bạn luôn kiên định với tâm nguyện ban đầu của chính mình làm những gì bạn thực sự muốn làm đi trên con đường bạn thực sự muốn đi để có thể sống xứng đáng với thế giới này đó chính là hạnh phúc gia đình luôn ở bên bạn đó là hạnh phúc dù bạn ở đâu nhà vẫn luôn là bến đổ ấm áp nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn trên con đường phía trước dù bạn có mệt mỏi thế nào thì gia đình là những người hiểu bạn nhất họ có thể cảm nhận được nỗi đau đằng sau nụ cười của bạn quây quần cùng với gia nhân Cuộc sống đời thường như vậy là một niềm hạnh phúc hiếm có Dạng vật vô thường khi còn thời gian hãy cùng gia đình sung dày bầu bạn Đừng đợi đến khi có thời gian mới biết trân quý Đừng đợi đến khi hết yêu thương mới đem tiếc nuối để bù đắp Để rồi tiếc nuối vô hạn Có được một thân thể khỏe mạnh Đó là hạnh phúc Có người nói Khi bạn cảm thấy không đủ hạnh phúc hay số phận đối xử bất công với mình hãy đến bệnh viện vào lúc 2 giờ 30 phút sáng gặp những người kia đang chịu ốm đau bệnh tật tra tấn và lắng nghe những nỗi nghẹn ngào không nguôi của họ lời nói này tuy tàn nhẫn nhưng không phải không có lý do trong thời đại chạy theo vật chất này sinh tồn trên nhân thế thật gian nan rất nhiều người đã không còn để ý đến sinh tử coi sức khỏe của chính bản thân mình là may mắn vĩnh viễn mà mặc sức tiêu hao cứ thế để ốm đau từng bước xâm chiếm mình vì vậy ngày càng rời xa hạnh phúc nhưng kỳ thật điều quan trọng nhất trên thế giới không thể bỏ qua chính là sức khỏe của bạn chỉ có được một thân thể khỏe mạnh thì bạn mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống này một cách hoàn mỹ hơn năm tháng dội dã tuổi ngày càng già đi trong cuộc đời ngắn ngủi này có một thân thể khỏe mạnh được làm những việc mình yêu thích